Vitamin E mang lại nét trẻ, khỏe cho lợi nhờ PS muối mới với vitamin E. Đúng vậy, vì lợi cũng là da. PS muối mới với vitamin E, canxi và pro ngừa sâu răng, muối ngừa bệnh về lợi. Vitamin E giúp lợi chắc khỏe hơn. PS muối mới với vitamin E, răng chắc lợi khỏe. PS mang nụ cười đến với mọi người.